Tính toán số 1 đầu tiên là tích phân. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có đây. Cho này. Cho hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là hàm số fx liên tục trên một cái khoảng k. Nhớ là liên tục trên cái khoảng này. Và điều kiện thứ hai đó là hai số AB bất kỳ là thuộc k. Nhớ là phải thuộc k, nếu như không thuộc k thì hàm số fx nó sẽ không liên tục. Vì không liên tục do đó chúng ta không thể tính được tích phân. Được chưa? Vậy thì khi đó này, chúng ta giả sử cái hàm f lớn x f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có khi đó cái hiệu số fb, f lớn b trừ f lớn a được gọi là tích phân của cái hàm số f nhỏ x. Nhớ nha. Và tích phân này là cận từ a cho đến b tích phân của hàm số f nhỏ x từ a cho đến b. Được chưa? Vậy thì ký hiệu tích phân như thế nào? Thì chúng ta có đây. Ký hiệu dấu thì dấu giống với nguyên hàm. Đúng chưa? Tuy nhiên chúng ta có thêm cận A và cận B. Từ A cho đến B, từ dưới lên trên. Được chưa? Viết A dưới, B ở trên. Fx dx sẽ bằng lấy nguyên hàm trước. Sau đó chúng ta thêm cái cận vào. Được chưa? Và bằng thay cận trên trước F của B, F lớn của B trừ đi F lớn của của A, thầy A vào. Được chưa? Đấy chính là tích phân của hàm số Fx trên cái đoạn từ A cho đến B. Được chưa? Và nhớ là cái hàm số Fx này phải xác định trên cái đoạn đó. Không xác định thì cái tích phân của chúng ta nó sẽ không tồn tại. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức tính tích phân này để chúng ta đi giải quyết các bài toán cơ bản đầu tiên về đi về tính tích phân của một hàm số bất kỳ.